Ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, chào cô chú anh chị các bạn nhé Hiện tại là tình hình ờ, đang gấp Phước ghé lại để trao tiền cho vợ của Mai Như Thần Tấm gài là nằm ở bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Bây giờ tình hình của chồng em chảnh bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói còn nước công tác mà phải chuyển lên Sài Gòn nếu không là giờ về nhà rồi chứ không còn cách nào nữa chứ mới chuyển qua hồi tối hôm nay mới tối hôm qua 4 giờ chiều hôm qua là bên bển bác sĩ nói sao mà chuyển qua đây vậy? Bác sĩ nói là không có máy chụp CT rồi chuyển qua đây Và lần giờ là phải chuyển liền lên chảnh luôn Chuyển liền Thì uh, tổng cái số tiền mà Phương nhận được á là 169 ờ, triệu 800 ngàn đồng anh anh làm tròn luôn là 170 triệu thì bữa hổm anh có gửi em tạm ứng trước là 50 triệu rồi cờ thì Phước sẽ trao cho Nhi tiếp cái số tiền còn lại thì 170 triệu anh trừ ra cho 50 triệu của hỏng là còn 120 120 thì đây anh sẽ đưa tiền mặt cho em là 20 triệu nha 20 triệu sau đó anh sẽ chuyển khoản cho em để giữ tiền trong mình thì nó nguy hiểm anh chuyển khoản cho em trăm triệu dạ. đây nè 20 triệu nè dạ anh cảm ơn đây nè nha cô chú anh chị Phước uh, chuyển qua nha ngày 11 tháng 2 Cảm ơn anh cũng như cảm ơn tất cả những người đã yêu thương vợ chồng con gửi số tiền cho chồng con chữa bệnh